Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Ngày hôm nay ngày mùng 2 tháng 9 Ngày Quốc Khánh, chúc anh em có nhiều sức khỏe Và cảm ơn anh em đã chọn cái clip này Làm cái nguồn giải trí cho cái ngày nghỉ của anh em Nhân ngày Quốc Khánh như tôi cũng xin được cảm ơn anh em Trần Đức Trung Vì những cái đóng góp, ủng hộ của anh em dành cho kênh Anh em hiện tại anh em đã đạt được top 1 đô lết Anh em Trần Đức Trung có hỏi tôi là Anh em đô lết cho tôi thì có giúp đỡ được tôi nhiều không Thì tôi xin trả lời anh em là cái số tiền mà anh em ủng hộ tôi nó giúp đỡ tôi rất nhiều trong cuộc sống vì vậy tôi rất là cảm ơn anh em nhá anh em Trần Đức Trung thì được cái là rất ít khi comment đấy rất ít khi comment luôn và thường là hay donate trong âm thầm đó lâu lâu thì nhắn tin trên uh, fanpage hỏi thăm trò chuyện với tôi thì nếu mà anh em uh, Trần Đức Trung có xem cái clip này và nhận được cái lời cảm ơn của tôi thì anh em hãy comment vào nhá Đấy, để tôi biết được là cái lời cảm ơn của tôi đã đến được với anh em Trần Đức Trung ở trên kênh à, Còn tất nhiên là tôi sẽ cảm ơn anh em ở đằng sau đấy là tôi có cảm ơn ở trong cái tin nhắn à, đương nhiên rồi Đấy, anh em donate thì tôi có nhắn cảm ơn riêng Đối với các anh em mà donate qua Momo hoặc là donate qua ngân hàng nhưng mà nhắn tin cho tôi thì tôi uh, sẽ cảm ơn luôn ở trong cái tin nhắn Momo hoặc là tin nhắn ở trong fanpage. Ví dụ như anh em Trần Văn Linh có donate cho tôi và cũng kèm theo là nhắn tin cho tôi luôn. Thì tôi xin được cảm ơn anh em Trần Văn Linh nhá. Trong cái trường hợp khác, anh em donate cho tôi qua ngân hàng nhưng anh em không để lại tên thì bằng cái kỹ năng siêu cấp thám tử của tôi thì tôi vẫn có thể tìm ra được. Đấy là ngày hôm qua người donate cho tôi chính là anh em Đinh Hoàng Lam. Rất là cảm ơn anh em Đinh Hoàng Lam đã donate cho tôi nhá. Ngoài việc cảm ơn các anh em donate cho tôi bằng lời cảm ơn ở trong video để thể hiện cái sự trân trọng của tôi dành cho những cái đóng góp từ phía anh em thì cái tên của anh em sẽ luôn có ở trên cái bảng donate ở phía trên cái dòng chữ chạy phía trên. Đó là cái sự ghi công thay cho cái lời cảm ơn biết ơn của tôi dành cho những cái sự đóng góp của các anh em ủng hộ. Và tôi cũng xin được cảm ơn anh em Mr. Pixel, anh em K 60 anh em Ngọc Long Phan, anh em Trần Đức Trung, anh em Lam Đỗ, anh em Anh Tùng Lê, anh em Huy Nguyễn Đức, anh em Đăng Khoa Bùi, anh em Nguyễn Lam, anh em Tài Nguyễn, anh em Quỳnh Jun, anh em Huy Phan và anh em Kim Minh Hoàng. Xin được cảm ơn anh em rất nhiều vì các anh em đã tiếp tục gia hạn gói hội viên ở trên kênh. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh em đã ủng hộ kênh, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập ổn định hàng tháng để tiếp tục có thể là đam mê với cái việc sản xuất những cái video clip về auto chat. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi, à, tôi sẽ chốt cái giáp phản ngay từ đầu luôn. Lý do tại làm sao mà tôi lại chốt cái giáp phản ngay từ đầu game thì mời anh em đến với cả comment của anh em Khoa Phạm. Anh em Khoa Phạm có comment Hello anh, hôm qua em thử dồn đồ cho con ách trong bộ 9 Warrior và nó phản đam chết bộ 6 tròn kết hợp với 6 Glide luôn anh ạ. Hy vọng ngày nào đó anh sẽ đưa lên kênh Ok em Và ngày đó chính là ngày hôm nay Ngày hôm nay tôi sẽ dồn toàn bộ đồ cho con ách nha anh em nhá Và tôi sẽ chơi ở trong bộ 9 Warrior Để anh em thấy là cái con này nó phản đam nó mạnh đến cỡ như thế nào Ok Ủ uh. Ra ách này ba assassin Và bây giờ mà muốn giữ chuỗi thì up cấp up cấp cho con này vào thì bây giờ là sẽ không có tiền để mua ở đây là chúng ta có lava saman là còn kẹp được cả bộ kiếp len có lẽ là sẽ phải bỏ assassin đi thôi anh em ạ chuyện này cố gắng là làm thế nào để tận dụng vào con ách thôi đấy tối ưu hóa vào việc là là là sức mạnh của con ách kỹ năng của con ách nó là hú lên và được cộng giáp chính vì thế là cái con này nó sẽ co làm co và rất mạnh ở trong cái bộ 9 Warrior anh em nhá Chỉ có 9 Warrior thì nó mới phát huy được cái sức mạnh của nó thôi Khi mà nó hú lên thì giáp nó khoảng rơi vào tầm khoảng 50 giáp Đấy thì cứ 50 giáp thì nó phản khoảng 50 đam thuần thôi Thì nó y như là cái số của nó hiện lên thôi mà Chứ nó không bị giảm bởi giáp Đấy chính vì thế là nếu mà nó hiện lên là 50 giáp có nghĩa là Địch thủ sẽ dính 50 đam thuần ăn thẳng vào máu luôn ăn trực tiếp vào máu và không bị giảm sát thương đấy căng không căng đấy chứ Ủa, không thể ra warrior anh em ạ <laughs> ra ra ra assassin à ra lắm assassin thế vậy bây giờ cho đưa ốc lên hai được không ốc làm co được không cho nên là ốc glacier à nhưng mà không có đồ ốc này nó phải có đồ cơ Ừ. đồ là phải phải phải phải có những cái món đồ hút máu rồi gì cướp điên các thứ nói mạnh rồi anh em ạ thôi không nha anh em nhá hôm nay làm ách thôi tí nữa sẽ chín warrior rồi nối cho ách rồi nhá thử cho anh em xem tôi thì tôi chưa thử cái content này ở trên kênh đấy nhưng mà tôi biết là nó mạnh rồi bởi vì tôi chơi rồi nhưng mà tôi chưa có ra clip nào ở trên kênh mà nó như này cả nên là hôm nay tôi cũng ra để có thêm cái sự đa dạng ở trên kênh nhá cái content trên kênh Đấy, và cũng để cho anh em biết được là cái sức mạnh của cái con ếch khi mà chúng ta dồn full đồ thủ cho nó Đấy, để cho anh em mà không có thời gian anh em trải nghiệm hoặc anh em không có thử nghiệm được thì anh em có thể xem clip và anh em trải nghiệm luôn thay vì cái việc là anh em tự chơi đấy bởi vì có nhiều cái là tôi biết là có rất nhiều anh em là không dám thử đấy thì cái kênh của tôi là có những cái content nó liên quan đến test game để anh em có thể là vào trong anh em xem anh em test luôn nha anh em nhá anh em xem tôi là anh em coi như là anh em test đấy trận này rõ ràng là assassin rồi rất nhiều assassin anh em ạ nếu mà cái trận này tôi chơi assassin nó ngon luôn đấy từ lấy giờ anh em cũng có thể thấy là ốc nhá thì cũng ra không biết là có đã được ba con ốc chưa thì tôi cũng không để ý lắm nhưng mà ra được cái con thị vệ là lên hai sao rồi đấy thì vệ lên 2 sao và con sao breaker cũng lên 2 sao rồi Ui thằng bit này to quá anh em ơi 4 bit rồi th th thua Ăn nổi không 4 bit thì chắc là đỡ làm sao được nhờ Cái tầm này 4 bit thì chịu rồi Ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ Ủa vẫn không được không được không được <laughs> Cứ tưởng được anh em ạ à. Nhưng mà cũng căng đấy chứ Căng đấy chứ Ui quả tí nữa thì ăn được giá như mà cái con con con con ốc nó, nó bớ được vào cái con con phô lần ờ, witcher của nó sớm thì có khi nó vẫn ăn được ấy nhỉ anh em nhỉ quà vừa rồi được cái chứ suýt được mà phô lần của nó được đấm phô lần mà lại còn kẹp 4 bit nữa vào thì nó mạnh lắm anh em ơi đấy nhưng mà đấy quả vừa nãy là cũng suýt ăn được mạnh ấy chứ dồn giáp phản vào cho con ách này được ấy chứ nhở mà đây là nó còn chưa chín warrior đâu Giáp vừa rồi là nó chỉ là giáp của ba con warrior nó cộng vào rồi À đâu, làm gì được ba warrior Lấy là không có ba warrior Lấy là một mình nó thôi Kẹp với đỏ thôi, chưa có warrior Round này mới có thêm con con uh, ờ, Squidman với cả con Berserker mà Đấy, vừa nãy là còn chưa có bộ warrior luôn Nhưng mà rất trâu nhá Tôi tôi sẽ không lấy con Fallen đâu Vừa lấy có con Fallen nhưng mà tôi sẽ không lấy bởi vì là tôi chơi thì tôi ít khi tôi kẹp full lần vào, full lần ở level 7 tôi theo tôi đánh giá nó không tín được bằng là ờ, ở tại level 7 nó sẽ là 6 warrior kẹp với cả glacier. và nếu mà mua full lần thì chắc phải lên 8 thì mới kẹp được vào thì nó hơi xa. Thậm chí là cái con ốc này ở đây tôi cũng bán đi bởi vì là nó cũng không có cái chỗ để kẹp con ốc vào. Ốc thì cũng phải lên 8 thì mới kẹp được. Còn tôi luôn là, là để là là 6 Warrior kẹp với cả Glacier ở level 7 Để nếu mà nó có chết ấy Nó có thua thì nó mất ít máu rồi Kẹp được cái con giữ máu vào thì cũng ngon Anh em ạ <clears throat> Đấy Đây bây giờ tôi chỉ cần lên 7 thôi là tôi kẹp một Warrior vào nữa là form được chuẩn bài rồi này Đấy Thế đó Nhẹ nhàng tình cảm thế đó Mà không hiểu sao nhá Ở trận đấu này nhá Cái con Tutka là một con một tiền rất là dễ ra mà trận này không ra luôn không thấy ra một con nào luôn anh em ạ Hơi đen nhở Cho sói sao Cũng chả có Chuyện này đen quá Bởi vì nếu mà không ra sói hay không ra tất ca để kẹp bít vào Thì cái bộ này nó đam nó rất bé Không có đam Nói thẳng luôn là không có đam Đấy thua này Một con nữa được không Ui giời Giết một con nữa đi làm sao Ủa Berserker khi lên hai sao trước này Thiếu mỗi một con Warrior nữa thôi Bây giờ cho tức ca hoặc con sói là được mà Hơi đen Ra toàn mấy con ba tiền trước anh em ạ Mà thực ra thì chơi cái trò này ấy, Thì đầu game nó lại Nó lại gọi là gì nhỉ Nó không không không, không ưu tiên cho cái việc là lên to tiền sớm đâu Cái ngon nhất ấy Là mấy cái con một đô ấy Nó lên được hai sao sớm Để đánh chuỗi thắng anh em ạ bởi vì cái thời điểm đầu game nó là cái thời điểm của một đô với hai đô Bây giờ đầu game ấy chỉ cần một con Scottman 2 sao thôi Ôi rồi ôi anh em ơi anh em cứ yên tâm vào cái chuỗi thắng luôn Đấy, hay là chỉ cần một con uh, Aquaman 2 sao thôi Đấy Trong khi đấy nhá Nếu mà có, có con sói 2 sao Thì nó lại không ngô, ngon đâu Sói là nó ba tiền đúng không Nhưng mà nó nói là ngon so với cả cái con Squidman Hay là so với cả con Aquaman Thì rõ ràng là không ngon bằng anh em ạ đấy nó cần là cần là gì đấy ví dụ gót đầu vua này chẳng hạn nó cầm vào nó rất là tốn tiền nó mất mẹ nó ba tiền rồi đấy nhưng mà nó lại yếu nó đâu có mạnh đâu mà ôm hai con là 6 tiền rồi mà còn chưa được chơi đấy trong khi nhá chỉ cần một con tút ca nhá lên hai sao thôi cái câu chuyện nó đã khác rồi đầu game nó có tút ca cũng ngon hai sao anh em ạ mặc dù là một tiền đấy nhưng mà nói chung là nó cũng rất là ok đấy tôi cho tôi chỉ hy vọng là những cái con một đô lên hai dao sớm thôi còn đừng có những cái cặp kiểu cặp ba đô như này anh em thấy là tiền rất thọt luôn so với thằng top 1 nhá thằng top 1 nó đang có là gì nó đang có là level 7 nó 12 tiền Trong khi anh em thấy không Tôi level 6 12 tiền Mà bây giờ tôi đương nhiên là tôi sẽ không đấm được nó Đây này nhìn như thằng này này Nhìn như thằng này ấm luôn anh em ạ Aquaman hai sao nhá Quá ấm luôn Nhưng mà nó lại có vẻ hơi đuối bởi vì là nó kẹp nó không có Warrior Thằng này kẹp nó lại kẹp kẹp đỏ bạn Chả hiểu chơi cái gì Đấy, thế là tôi kẹp Glacier Warrior vẫn tin hơn Ừ, đây rồi Đủ anh em nhá, đủ bộ rồi Rồi, bây giờ cho 6 Warrior vào đã này Lên 7 luôn không? Xem có chắt cắt chuỗi được không Ui đéo cắt chuỗi ở đâu Nhìn là biết là không làm gì được rồi anh em ạ Thôi thôi thôi Đừng im Ngồi im ngay ngắn cho tôi Chịu rồi chịu rồi Tầm này phải lên 8 mới chơi được Thằng này lên 8 mới đánh được Lên 8 đợi level 8 Level 8 thì nó sẽ kẹp thêm được uh, bit 4 bit 6 warrior level 8 thì chơi được Hoặc là gì Hoặc là Hoặc là chúng ta có thể là là, là 4 Glacier À không, không được, 4 Glacier Kẹp 4 đỏ thôi, chỉ là 4 đỏ kết hợp với 6 Warrior hoặc là Chúng à, ta chơi um, Chơi uh, 4 bit với cả Warrior thôi Thua này, đeo ăn được này Yếu mà anh em, chưa có con sói anh em ạ Cái vấn đề ở đây nó chính là thiếu đam ấy Do không có con sói Phải có cho sói mới chơi được Ơ, thắng được không? Thắng được không? Thắng được không? Thắng được không? ui rồi Được Hay quá Ui, con này lên 2 sao à? Up không? <laughs> con này mà up lên 2 sao thì lại phải up cấp cho vào thôi chứ còn gì nữa Thế bây giờ lại một con hai, hai sao trị giá 3 tiền mà vứt ở ngoài thì có bị ngu không? Thôi lại phải up cấp anh em ạ Mặc dù là cái thằng kia nó mất bố cái chuối rồi Cay thật đấy Thế nhưng mà biết làm nào anh em Bây giờ lại con này nó, nó chả nhẽ tôi lại để 9 tiền ở ngoài Mất 9 tiền cho cái con Fortuner theo lơ mà tôi để ở ngoài thì nó sai lắm anh em ạ Thôi thì lại cho vào vậy Đấy thì là thọt tiền lắm rồi nhá Rất thọt tiền rồi đấy Cái chuối thì không được húp Mất cái chuối Mà tôi không hiểu tại sao mà, mà thằng ấy nó to thế mà vẫn có thằng ăn được Giỏi thật Sợ sự Bằng một cái lý do thần kỳ ở đấy mà có một con Fallen Witcher 2 sao kẹp với cả 4 bit Rất mạnh, rất nhiều 2 sao mà nó lại có thể thua được nhỉ Chắc là nó phải như nào ấy chứ Cái này thì tôi cũng không không không không, không hình dung ra được Cái lý do là làm sao nhỉ Rồi mặc dù là tôi thì lượng máu tôi giữ thì vẫn rất là ok Nhưng mà tiền thì thọt quá anh em ơi Ui lại ra Fortuner Teller này Tôi đâu có cần con này đâu Tôi đâu có đang chơi Glacier đâu Đang chơi 6 Glacier à Có phải không <laughs> Có phải là đang chúng ta đang trên con đường xây dựng 6 Glacier không Mà sao trông Warrior chả thấy đâu Hơi đen anh em ạ Cần rất cần Cần cần lắm một cái con chó sói để kích bit Sau đấy là cần lắm một con uh, Aquaman để có tí đam Mà thôi Aquaman này trông có vẻ hơi viển vông Cho xin con Berserker hay sao đi đây bây giờ là có một con rồi Có hai con ở đây rồi Thêm một con nữa thôi Đấy chứ còn Aquaman bây giờ có tận hai con nữa thì có vẻ xin thì hơi khó Đấy ok thằng này chắc vẫn ăn được Thôi cố gắng uh, mỗi nào kiếm một tiền thôi Cố gắng Ok ok ok ăn được ăn được ăn được Đó Nhưng mà đánh cũng rất là vất vả nha anh em nhá Anh em có thể thấy đấy đánh mãi mới chết một con cái lý do là bởi làm sao Bởi vì là không có đam Lấy đồ toàn lấy đồ thủ Đấy xong rồi đội hình thì lại không có bit Không gây được sát thương nhiều Đấy cũng chả có đam đến từ vị trí của mấy con Scottman các thứ không có uhm, Thực ra là bây giờ lên 8 là cũng kẹp được bit đấy Nhưng mà thôi từ từ Bán đi đã Kiếm tiền anh em ạ 30 tiền tròn cho đỡ thọt Bởi vì cái đội hình ấy <clears throat> Nó thọt ở trong cái trường hợp đánh giá là là thế nào nếu mà tôi full hai sao mà tiền tôi như này tôi bị thọt thì nó vẫn không là thọt đấy nếu mà là full hai sao nó có một cái đội hình mạnh thì nó vẫn không là thọt nếu mà rơi vào tầm khoảng chỉ 20 tiền thôi thì vẫn không là thọt nhưng mà cái đội hình mà nó yếu ấy mà nó lại ít tiền ấy thì nó là thọt thật sự đấy anh em ạ thế tầm này nó là thọt đấy nó là thọt đấy bởi vì toàn một sao mà những cái con hai sao thì bây giờ hiện tại nó chưa có giá trị nhiều Ok Để con khi mà con ách này lên được 3 sao Up lên 9 warrior thì nó lại chơi Nó lại ngon Tí nữa cho anh em thấy là con này nó sẽ rất là ok đấy Lại thạch sinh lực ạ Nhiều vãi đái luôn Đồ chán đời thật ba viên ngọc sinh lực Mà ngọc sinh lực là chỉ ghép được cấm đánh Với ghép được uh, Kira À đây rồi, cho sói đấy rồi anh em ơi Ui, đồ này Lấy giáp thôi oh, Bây giờ là thậm chí là lấy được một cái Blink cũng được rồi đấy Nhưng mà Blink cho con nào cầm thì tôi chưa biết <clears throat> cái này thì nó không sở tách anh em ạ Chính vì thế là nếu mà ghép Cô chỉ ghép được được được một cái thôi Chứ không ghép được hai cái giáp phản đâu anh em ạ Tôi có lên dừng lại ở 7 tới roll không nhỉ? Thay vì việc là lên 8 có khi roll ở 7 luôn. Đúng ở 7 roll luôn chứ còn lên 8 rồi tầm này mà chơi. Ê, này, nhìn cái thằng này mạnh nè. Mạnh cái này làm sao mà thua được nhỉ Không hiểu thằng này mất chuỗi vì cái lý do gì luôn Kẹp được cả vua Warlock vào rồi Ơ Nó thua tôi đấy Làm sao mà thua được nhỉ Không không không không không Khỏe lắm anh Ui đồ Trồng hai tia cực điên Hút máu Thôi dừng lại ở 7 roll anh em ạ Không lên 8 đâu Tôi chắc ở 7 roll thôi anh em ạ Thọt tiền rồi Nhưng mà nếu mà thọt ấy Mà lại không lên được hai sao ấy Như tôi đã nói rồi Nếu mà thọt mà không lên được hai sao Lại áp cấp nữa Thì còn làm gì còn tiền nữa đâu Không còn tiền Thôi Quyết định là roll ở 7 Anh em nhé Chỉ có roll ở 7 Nó mới là chân lý thôi vừa kiếm được cái con ếch nó dễ hơn Up lên 8 là cái tỷ lệ ra một đô nó sẽ ít đi anh em ạ Nó chỉ còn 25% thôi Nếu mà để ở 7 nó sẽ là 30% Lúc đấy chúng ta trong cái lúc mà kiếm con ếch thì kiếm luôn con tức ca luôn Nó thế là ngon Ngon nghẻ luôn anh em ạ Ui nhìn cái thằng này là to À tôi biết là thằng nào ăn rồi Thằng này chứ còn thằng nào nữa Thằng này ăn này Thằng này vừa lấy nó ăn cái thằng bít này chỉ có thằng này mới ăn được thôi Căng quá bạn ơi sáu máu, 84 máu Máu bắt đầu tụt dần Sói này Máu bắt đầu tụt đây anh em ạ không biết là có có có giữ được cái lượng máu này đến khi mà ra là cái con ách lên 3 sao rồi up 9 để mà cho 9 warrior vào được không khá nhiều điều kiện đấy nên nhớ là bây giờ chúng ta đang đứng dừng lại ở 7 chúng ta roll Tức là chúng ta sẽ phải up hai level Nếu mà con ách này lên được 3 sao Thì phải up hai level Và ngoài ra thì còn phải kiếm được 9 con warrior nữa cơ Ây à Hơi căng đấy nhở Mà đồ nó còn kheo nữa chứ Cái này chắc là ghép cái giáp, thá, giáp thép thôi Đấy Cái giáp này ghép cái giáp thép thôi Để tăng aura Xung quanh là nó được cộng thêm là 10 giáp Nhưng mà còn hai cái viên ngọc thì cũng chưa biết dùng để làm cái gì hai cái viên ngọc kia thì một cái là ghép cái cấm đánh đúng không? Một cái là ghép cái gì? Chả nhẽ lại Kira Kira thì có cái tác dụng gì đâu Chả có cái tác dụng mẹ luôn Con uh, ờ, ách này nó đâu phải là cái con mà, mà, mà dùng đồ Kira đâu Đấm thì nó đấm chậm lắm Đánh chậm lắm Không ăn thua Đấy tầm này thì đang bị thua cả cái thằng nữa Eco này Thằng này chơi uh, ờ, Demon kết hợp với cả sáu đỏ à? Cái bộ này thì ờ, late game cũng khá đáng sợ nhá. Wario ờ, sợ phết đấy. Rồi, roll tiếp thôi anh em. Đùa chứ. Mày cho con Tutka hay là con con Aquaman nó lên hai sao cái thì có làm sao? Thọt quá rồi anh em ơi. Đã phải dừng lại ở 7 roll rồi. Mà nó còn không lên được hai sao cơ Trận này đen thật đấy Tầm này thì chắc là gặp thằng nào cũng thua thôi anh em ạ Yếu rồi Berserker Cái kiểu ôm Berserker 3 tiền nhá hai con Từ rất lâu rồi ôm con, con God of War 3 tiền từ rất lâu rồi Đéo lên được hai sao là biết là thọt rồi anh em ạ Chuyện này thọt quá Ui đừng bảo đánh cái thằng này cũng thua nhá Vớ vẩn thua thật này Ui thua thật anh em ạ Yếu đuối quá Gặp đúng là gặp ủ chồng đồ con lai bullet lai Khủng quá nhở Thằng nào cũng đồ khủng ui đây rồi Cuối cùng thì cũng lên được Đó Tầm này là, là, là Khi mà full 2 sao thì đánh ở level 7 vẫn mạnh Đấy nhưng mà phải full hai sao đã Full hai sao đã anh em ạ Tuy nhiên là cái trận đấu này lại không có đồ cho con Tutka Mà toàn đồ thủ thôi Nên là con Tutka lại cầm vào nó cũng chả có cái <laughs> Nó cũng chả có cái gì Thật Sức mạnh của nó là chủ yếu là những cái món đồ đam ấy Nếu mà chơi mà lấy đồ đam này có thể cho Tutka gánh cũng được Đấy nhưng mà đây là toàn đồ thủ Nếu toàn đồ thủ thì bây giờ cho con nào gánh Sói à Tí nữa lấy quả hổ phách ờ, xong rồi sói đẻ liên tục à Rồi Không nha anh em nhá Trận này là quyết định là sẽ chơi là đưa ách lên 3 sao Nên là đồ là phải lấy những cái đồ cho con ách Đồ cho con ách là gồm có gì Là những cái đồ phản anh em ạ Đấy Berlin hai nhá Giáp phản Các kiểu các thứ ở à đây, đây có chèn thánh nữa này Lấy đã Lấy cái chèn thánh đã anh em ơi Từ từ đã Phải có hồi máu Phản lại hồi máu rồi trứng là ok luôn tiếp sói ok rồi từ từ đã 74 máu đang chuỗi thua Tôi nghĩ là vẫn chơi được Rồi Đồ thì um, Lấy cái bơ linh luôn không nhỉ Hay là lấy cái cấm đánh Thực ra cái bờ linh cũng ngon Nhưng mà ghép cấm đánh thì cũng Cũng ngon <laughs> Thôi từ từ đã, từ từ đã anh em ạ Từ từ đã Chưa, chưa, chưa, chưa Tí nữa ấy, nếu mà bờ linh thì cho con ếch này này Nó bờ linh và nó hú một phát Xong rồi nó, nó, nó coi như là nó kêu gọi Địch đấm vào người nó Rồi bật giáp phản lên Combo này thì anh em chơi Dota không lạ gì nữa rồi Rất mạnh Bật dấp phản lên một cái thì cái bọn đánh vào cái con này chỉ có xác định chết thôi vì bởi vì nó phản lại là nó phản lại đam trước khi mà bật giáp cơ Đấy, tức là cái lượng đam mà nó đánh vào người con ếch ấy là tính là đam mà trước khi bật giáp nên là nó rất mạnh ví dụ 100 đam mà đấm vào con ếch này là nó phản 100 đam thuần luôn đấy và tính là trước khi con con ếch nó bật giáp lên khỏe lắm nên là từ từ đã lấy cái giáp phản nó cũng phản nó ác lắm đam tôi nghĩ là nếu mà chơi ác này chủ yếu là đam đến từ giáp phản thôi Hết slot mất rồi Chắc phải khô máu luôn tiếp thôi Ui ôi, đây rồi anh em ơi Ách 3 sao Rôn thêm nhỉ Rôn mấy cái nữa đi Rôn cái nữa Ok ok lập trường luôn Rồi Thế nhá anh em nhá Đây bây giờ là chúng ta có thể là Lên 9 nữa rồi Thế thôi Ổn rồi Đấy con ách chơi ách là một con co mà Nên là bây giờ không có roll mấy cái con khác lên 3 sao nữa và bây giờ là chúng ta sẽ ờ, lên luôn nha anh em nhá Để dồn đồ cho ách Để thử xem trong bộ 9 Warrior nó mạnh như nào Đấy thậm chí là bây giờ tôi đã dồn đồ cho ách rồi đấy Đầu game mà tôi cũng chưa có bỏ cái đồ này cho con khác đấy, Đồ vẫn đang ở trên người con ách đấy, Vẫn đang ờ, rất khỏe rất trâu đây Có vẻ như là đang rất trâu Mặc dù là ở đây là ách vẫn chưa có một hiệu ứng phản Đam đến từ vị trí của 9 Warrior Nhưng mà có vẻ rất trâu chứ Rất trâu chứ Ừ được đấy này Rồi Tốt rồi, thôi được rồi anh em ạ Bây giờ chúng ta sẽ lên dần lên level 9 thôi, Lên dần lên level 9 thôi anh em nhá Thế là được rồi Tầm này được rồi mặc dù là đen thật đấy Anh em thấy tôi roll không? Roll vãi cứt luôn Đứng ở level 7 roll luôn Mà cái con Swordman và cái con Aquaman nó đeo lên thứ hai Thật là như thế luôn ạ Vẫn một sao May mà ở trong trận đấu này là làm content là chúng ta dồn đồ cho con ách đấy Đấy chứ còn nếu mà chơi theo kiểu một trận đấu rank bình thường thì chắc cái này toang mất Những cái con nó cần thiết nó phải là cái con Aquaman ấy Nó lên hai sao sớm cơ Chứ bộ này làm gì mà mà ách lên mà cánh ở đâu Ôi Trông live deadline nó clear tín thế nhở Đây rồi, có đồ rồi Chúng ta... Ui, có thằng chết rồi á Round 23 có thằng đi rồi kìa Vãi đái thật Lì phết nhờ, vua lì đòn đây này Vua lì đòn này ra 25 có cái sắp phản thì ngon Lì phết nhưng mà không không không không, không có đam để đánh bọn lai Bây giờ là phải lên 9 warrior thì phản vào bọn này mới chết được Ok Ui rồi ui Một phát lên hai con luôn Ơ Có đủ bộ 9 warrior luôn này Đúng không? Bây, bây, bây, bây giờ lên 8 nhá Lên 8 lên 9 đủ rồi đấy Nhưng mà từ từ Bây giờ mà dí một phát lên 9 là hết tiền Từ từ đã Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh Vẫn kẹp Deco mà Máu vẫn còn đang đứng thứ hai anh em ạ à. Ui máu còn nhiều, máu còn nhiều Thoải mái, thoải mái Rồi cứ bình tĩnh rao sau ở round 25 rồi rao 25, round 26 lên lên 9 thì có làm sao Bây giờ lên 9 đã hết tiền anh em ạ à. 9 Warrior làm gì còn tiền mà lên Đấy, bây giờ chúng ta đang ở level 7 Lên một phát hai level thì, thì, thì không có tiền mà lên ấy là từ từ đã anh em Để đấy, đợi đấy, ra 26 anh em nhá Vẫn sống được, vẫn ngon, vẫn ngon Ách vẫn lì Ách vẫn lì đòn Ờ, ờ được không? Solo được hết bọn này không? Ờ, Secret Lancer rồi kìa Càng lái, thôi thôi Mất một chút máu vậy Ui, cũng không ít đâu, không ít đâu Ui, ui 14 máu không ít không ít không ít rồi lên 8 ok round sau lên 9 là vừa anh em ạ Đấy, lên 9 là chúng ta đủ bộ 9 warrior rồi rồi nhưng mà bây giờ chơi như nào để phát huy được sức mạnh của cái con con ách này này Đấy bây giờ chơi như nào để con này nó mạnh nhất Mạnh nhất là phải thế nào Là nó phải ờ, Nó phải phải phải có những cái món đồ như là cái món đồ là bờ linh vào đúng không Xong rồi là bật giáp phản lên đúng không à, Cái Berlin 2 Đấy Thì làm thế nào và để nó, nó hú được đối thủ Để đối thủ mà đánh vào người nó Để phản lại thì nó là mạnh nhất Đúng không Đấy, vậy là đối thủ càng đánh vào nhiều nhiều lần vào người con ách này thì nó càng khỏe Đấy Vậy là phải tập trung vào con ách này Để xem là, là nếu mà chúng ta tăng cường vào cái việc là chúng ta kẹp gót vào thì có được không Bỏ Scottman đi kẹp gót vào cho con ách nó hú liên tục khỏe đấy Ý tưởng hay Đây rồi, giáp phản nữa rồi anh em Giáp phản gọi trước Đây rồi Giáp phản gọi tên Giáp phản gọi tên trước Ok Đây giáp thép luôn Chắc chắn là sẽ là lấy giáp phản trước Đấy xong rồi là gì Là chén thánh Chén thánh rồi giáp thép Cũng ok luôn À giáp ờ, giáp giáp cuối giáp xương Cũng được Rồi Bây giờ lên 9 luôn không nhỉ Lên 9 chứ còn gì nữa Lên 9 luôn Thôi lên 9 luôn anh em ạ Rồi ờ, con này bán đi Đây nha anh em nhá Bây giờ chúng ta là full bộ và đủ sức mạnh rồi Đấy full bộ rồi nha anh em nhá Sức mạnh đến cái tầm này đó là cực kỳ khỏe rồi Sức mạnh hủy diệt rồi Đây bây giờ Wario này Wario bây giờ không có đam nhá Đam toàn là giáp phản nhá anh em nhá liệu còn có ăn được thằng Wario này không Đấy, ui có vẻ như không ăn được anh em ạ. Đồ ách đâu ạ, hú lên, ách ách hú lên, ách hú lên. Ui trông có vẻ hơi đuối. <laughs> đuối quá anh em ơi, đéo ăn thua. Trông chán đời đấy nhờ. Nhìn để nó đấm mềm quá anh em ơi, chưa trông rất là mềm luôn. Trông có vẻ không cứng lắm anh em ạ. Theo anh em thì, thì, thì có thật sự nó là mạnh không? <laughs> Phế vãi đái. Oh my god. Có vẻ như là chưa chưa chưa phải. Chưa phải, chưa phải, chưa phải, chưa phải. Có gì đấy là hơi sai. Đấy, sai ở đây là là là có thể là do tôi. Đứng ở vị trí là một cái người mà đang đang làm content. à, <laughs> tôi đã chọn sai rồi, tôi đã chọn sai content rồi. Đấy, nhưng mà ừ, nhiều khi là sai nó lại thành đúng anh em ạ. Nếu mà tí nữa tôi lại xếp bài thế nào nó lại thắng thì có khi là sai nó lại thành đúng. Đấy. Giờ tôi lấy cái bờ linh thì có được không? Lấy bờ linh được không? Lấy bờ linh cho con Doom luôn đi. Nhé. Yeah. Ok. Tí nữa cái bờ linh này sẽ để cho con ách Có cái gì đấy hơi sai anh em ạ Rồi mày, mày, mày bắn mày phản lại đi Phản chết được calong Ok ok ok ok ok 6 bit calong với chúng tôi Thằng này phải cho đi sớm anh em ơi Tí nữa calong lông 2 thì nó cũng tín đấy Ăn được thằng bit mà nhờ Ăn được thằng bit mà nhờ Ờ à, à, à, Có Kira Có đồ Kira bạn ơi Cũng căng Ờ đấy ăn ăn được bit mà, ăn được bit sau vừa lấy thằng bit vừa lấy lại không ăn được. Thằng bit vừa lấy nó là demon anh em ạ. À. Cái vấn đề ở đây là nó kẹp ôi nó kẹp trừ giáp. Thảo nào. Nó kẹp trừ giáp anh em ạ. À. Nó kẹp hai Exorcist nữa. Hai Exorcist xong rồi lại kẹp bit xong rồi lại kẹp cả cả unlock nữa. Thảo nào mà nó nó, nó, nó hồi máu xong rồi lại đấm tôi như con luôn. Thôi nói chung là bây giờ thì chúng ta kiếm con uh, con con uh, con con gì nhỉ secret lancer xe cái Lancer nữa để có bộ Glacier nữa Xong rồi chúng ta sẽ vứt cái, cái con Chắc là vứt con Stone Saman thôi Stone Saman thì... À, à quên, không phải Stone Saman Ngáo mẹ rồi Stone Spirit Vứt con Stone Spirit đi À đây bây giờ đây đây, đây mình gặp lại gặp gặp lại đi đấm vào đây đấm vào đây đấm vào đây đấm vào đây đấm vào đây ui ô nhưng mà nó có Dark Spirit <laughs> vẫn ăn được anh em ơi phản chết phản chết phản chết Mày đấm mạnh vào Đấm vào đây Gồng người lên Tất cả những cái đòn này ra đòn vào đây hết Ra vào đây Ra đòn vào đây Ra đòn vào đây Thằng này trông chiêu là cực kỳ khổ dâm luôn nhá anh em nhá Đấy Rất gợi đòn Rất gợi đòn đến vị trí của ác Luôn là muốn người khác là đấm mình Đấy Khổ dâm thật sự Khổ dâm tâm pháp à Khổ dâm tâm pháp đây mà Trong chuyện kiếm hiệp của Kim Dung Kinh thật đấy hấp tinh đại pháp <laughs> hấp tinh đại pháp à, à. có phải không có phải hấp tinh đại pháp <laughs> hấp tinh đại pháp khổ dâm tâm pháp vua lì đòn thế hệ mới <clears throat> không biết là thế nào an à, bây giờ gặp mấy thằng toàn ủi của thằng secret lancer hai sao cả goblin to ấy nhở goblin secret lancer hai sao cũng không hai sao thiếu mỗi con dark spirit thôi Thằng này đã split 2 sao có vẻ hơi căng đấy Máu máu máu chúng ta to nhưng mà đồng nghĩa Ủa cái gì đây Ôi rồi ôi nhưng mà con đã split nó lại bị Doom anh em ạ à. Thế thì bạn ơi vào đây vào đây vào đây vào đây Ui, ui, ui. cá lồng cá lồng bắn kìa Cá lồng ba tia tinh dịch À, à không không không không ba tia dịch cân tinh bắn vào thì ở đây đã có hấp tinh đại pháp <laughs> bắn đi <laughs> bắn thoải mái luôn ui rồi rồi chồng nói chung là ca lông bắn vào tự chết anh em ạ đây rồi đây rồi đây rồi ôi rồi món đồ đây rồi món đồ đây rồi món đồ đây rồi từ từ nhá từ từ nhá để xem nào phản chết luôn anh em ơi ui căng đấy nhở căng đấy nhở được đấy được đấy Chấp cả Dark Spirit 2 sao Sợ thật Quả vừa rồi là con Dark Spirit nó bị Doom anh em ạ à. Cũng rất là may mắn Ok vậy chúng ta còn à, thằng Beat là 6 bit ờ. Rồi Tạm thời lên 10 kẹp uh, kẹp kẹp Marine vào anh em nhá Kẹp Marine vào đá Tăng cái độ trâu chó của cái, cái chiêu thức ờ, hấp tinh đại pháp của con này Trông Lidon thật sự luôn Rồi, ờ, bây giờ lên trên là gặp mấy cái thằng nó kẹp cả Doom vào Căng nhỉ Có khi nào mà nó Doom trúng vào con ách 3 sao không? Ở đây là nó không có con nào lên 3 sao cả Tôi nghĩ là con này một đô thì chắc là cũng khó mà Doom vào lắm Tí nữa mà kẹp gót vào mà lại bị Doom thì đúng là phê luôn Từ từ đã con này nó có thể là cái giáp băng được không? lấy cái giáp băng ngon hơn hay là cái cái cái phản ngon hơn nhỉ bởi vì bờ linh ra đằng sau thì ở đây là lấy cái cấm đánh hai này giáp băng luôn này hay lấy cái giáp băng lấy cả giáp băng lấy cả cả cả cả, cả phản đam được không chứ còn cấm đánh làm gì đâu à hay là lấy cái cái cái cái huyết trượng ừ đúng rồi lấy được cái huyết trượng này cây huyết trượng hồi máu anh em ạ à. Phản hồi máu Đúng rồi sao không không nhớ ra nhở Được đấy Được đấy Đây bờ linh hồi máu anh em ơi Bờ linh sắp phản luôn Rồi Thì cái giáp băng để sau vậy Từ từ từ từ rao sau nhá Không kịp rồi Không kịp chuyển rồi Đấy Ui gặp thằng này gặp bản sao may như mày đấy chọc thì cũng đau đấy chọc thì cũng đau đấy ừ đấm này đấm vào tao này đấm vào tao đây này ừ ừ cũng được đấy có đồ kira châu phết nhưng mà làm sao khỏe đấy anh em ơi khỏe đấy khỏe đấy khỏe đấy được mà tôi đang phân vân cái việc là để cái bờ linh cho con Doom hay là cho con con ách bởi vì là nếu mà con ách mà nó bay đằng sau thì nó chả được hưởng cái hiệu ứng gì ở phía ờ, bảo kê cả Con này nó phải đứng ở dưới nó bảo kê đồng đội Nếu mà nó bờ linh ra sáng sau thì nó một mình mình một phương thì khả năng toang là cao đấy Bởi vì cái bọn warrior phía dưới là nó hoàn toàn nó chỉ như những cái bịch bông thôi Nếu mà không có hiệu ứng giáp thép ở phía dưới nhưng mà tôi nghĩ là tôi vẫn muốn thử cho anh em để anh em biết được cái sức mạnh của con này nên tôi sẽ thử một phát. Đấy, tôi sẽ chuyển đồ cho con này. Nếu mà tí nữa mà nó chả may ấy, mà nó nó yếu thì tôi lại chuyển lại nha anh em nhá. Về căn bản là nếu con này blink ra phía sau ấy Thì nó sẽ không bảo kê được cho đồng đội Đấy nhưng mà được cái là Ừ thì nó phản đam Nó hú sớm thì cũng tốt Đấy rồi thế nào Ui đúng vị trí con cả lông luôn Ui gặp gặp cặp thằng này khỏe này Cặp này có Dark Spirit rồi ngộ không hai sao Secret Lancer Có ba tia Ui mẹ ơi Vậy là một mình con rách này nó phải đấm hết với bọn này à có đánh nổi không? Ui nhìn kìa. Ui anh em ơi. Ui ui ui ui ui ui. được luôn đấy. Chấp cả Dark Spirit luôn. Chấp cả Dark Spirit luôn. Ui còn ngộ không, có được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Đang bị đốt máu, đang bị đốt bờ linh ra ngoài rồi. Mà chết. Ui ôi thua rồi, còn một tí máu, chấm máu, chấm máu, chấm máu. Chấm máu, chấm máu, chấm máu, chấm máu, chấm máu. Vẫn chưa chết. Ui, sống trâu đấy nhở. trâu ơi nhở. Ui vẫn chưa chết đấy. Lật lại rồi. Ngộ không hai sao. Ờ ngộ không hai sao, đéo đấm được con ách luôn. Úi rồi úi rồi úi rồi úi rồi úi rồi Úi rồi ôi anh em vừa nhìn thấy cái gì không Một mình con ách là solo với 10 con luôn Trong đấy có con xe Scarlet Lancer 2 sao Con ngộ không 2 sao con Dark Spirit Ôi rồi ôi anh em thôi thôi thôi mạnh quá <laughs> Mạnh quá ôi quả hấp tinh đại pháp Rồi ôi căng quá anh em ơi Tôi không ngờ được đấy Mẹ một mình một chấm máu không thể chết được luôn Thế thì đây gọi là chiến binh bất tử rồi còn gì nữa Chiến binh bất tử đây rồi còn gì nữa Ờ được đấy nhở Thế thôi thì cứ cầm bờ đi <laughs> Được đấy Được đấy Goblin khóc khóc luôn Anh em ạ à, quả vừa lấy thằng Goblin chắc là Cứ tưởng là ăn ở đấy Còn mỗi con ách sống ai ngờ Có phải thế đâu Đây rồi đó, Calum này hấp tinh đại pháp vào đấy <laughs> Dash Spirit 2 sao Nhưng mà lại bị Doom bạn ơi Thế thì... Ồ, thế thì... Thế thì... Thế thì... Ô, ô, ô, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, còn một mình con đách Có được không, được không? À, được, được, được, được, được, được Không sao, không sao Không sao hết bạn ơi, chấp hết, chấp hết, chấp hết Chấp hết bạn ơi, thôi đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi Đi rồi, à chưa đi, chưa đi, chưa đi Con ách này thực ra có mất có ba máu thôi mà ách ba sao nhưng mà thực ra lại chỉ mất có ba máu đấy nhưng mà bây giờ ai đánh được đây ui ôi hấp tinh đại pháp ở đây bắn vào đây bạn ơi bật ra phản lên ui như nó lại không bắn nữa đúng lúc bật ra phản thì nó lại không bắn ui nhưng mà trông phản cũng nhiều ấy chứ không giết được rồi không giết được rồi ui thế rau này mất chuỗi rồi ôi nhưng mà trông bất tử quá anh em ơi <laughs> ui bất tử quá bất tử quá anh em ạ Bây giờ cần cái gì? Ồ oh, tôi chắc là tôi phải kẹp gót. À, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi anh em ơi. Không không không, phải kẹp gót vào anh em ạ. Kẹp gót là mới chuẩn bài. Đúng rồi, tôi phải bỏ bỏ Swordman ra, xong rồi tôi kẹp gót vào nó mới chuẩn được. Bởi vì ờ, tôi phải phải làm cho con này nó hú liên tục. Thế nên mới hay chứ. Con này thì nó chỉ cần hai gót thôi là nó hú liên tục được rồi anh em ạ. Được được được được được được. Được anh em nhá, được anh em nhá Nhưng mà từ từ đã, từ từ đã, từ từ đã, từ từ đã Từ từ đã, để để có con thay thế đã Bây giờ chưa có thay thế hai sao thay thế đã anh em nhá Bình tĩnh Tí nữa là là là Kunka vào, hai sao vào, thay Kunka hai sao vào thay Scottman là được Đây rồi, ui bắt được con, con con cáo rồi Mày vào đây, mày vào đây Mày vào, ơ nhưng mà con cáo ờ, nó, có vẻ như nó nó, nó bị đùm Ơ, đấm vào đây bạn ơi Trời ơi, trông kìa Ui trông con hàng sau chết mẹ rồi Không ổn không ổn không ổn anh em ơi Không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn Ách của tôi nó yếu quá Không được rồi Ui dồi ôi Mất nhiều máu quá anh em ơi Mẹ ơi 21 máu đã vừa rồi ạ Nhưng mà ra là cái chén thánh Ờ thực ra là chưa có chén thánh thôi Bây giờ có chén thánh thì biết đâu đấy lại ăn Đúng rồi Nhưng mà tôi nghĩ lại rồi anh em ạ Tôi nghĩ là cái bờ là nó không hợp lắm Cái bờ con này chơi với beat không hợp Blink này là chỉ chơi bọn khác rồi Anh em ạ, chơi biết vào vào sau có có có hú được có ba con thôi mà. Đéo phản được mấy. Bây giờ ấy cho đứng ở dưới, cho đứng ở dưới cùng đồng đội anh em ạ. Lúc đấy thì nó mới phản nó mới ác. Anh em nhá, vừa bảo kê cho đồng đội luôn. Chứ tôi thấy mấy cái con warrior phía dưới mỏng lắm. Vừa mới bay ra hú đằng sau vừa phát thì đằng ở phía dưới đã chết mẹ hết rồi. Đấy mà chết hết thì đồng nghĩa việc là gì là chả có đam. Đam ở đâu? Đam ở đâu ra Đánh với bít mà Thôi nha anh em nhá Không không không không, không được không được không được Giáp phản ở trong trận đấu này là, là chỉ đánh với bọn khác thôi Còn với cả cái bọn bít này thì tôi nghĩ là sẽ phải là Bỏ cái giáp phản ra Bỏ cái bờ linh ra Đây rồi Cấm đánh thôi chứ còn gì nữa Phải cấm đánh Bọn bít này mà nó bị cấm đánh thì nó mới gọi là toang này Ok Rồi bây giờ bỏ cái bờ linh ra anh em nhá Chuyển lại cái giáp băng cho con ách Đứng là cứ phải đứng vào giữa đội hình cho tôi anh em ạ Đấy Đứng vào đấy bảo kê Đứng thẳng vào đây cho tôi Đứng hết vào đây Ok mày vào đây Được chưa Đấy Ui đây rồi đây rồi, đây rồi. Glacier này à, Đây rồi Ui được luôn này Có thay thế rồi Tí nữa bỏ con con con uh, ờ, Tetsulami ra là được anh em thấy không? Cái cấm đánh kìa lợi hại chưa? Từ nãy giờ cái con phô lần của nó vẫn chưa được đánh anh em ạ. Ôi xong rồi bạn ơi, lần này thì cậu ăn thế nào được? Lần này thì cậu ăn kiểu gì? Nào solo. Solo, solo. Ôi giời, khỏe rồi anh em ơi. Rôn tiếp rồi. Đưa con uh, gót ở vua lên 3 sao anh em nhá. Ui trứng này. Từ từ đã Rồi ok Ủa không không không không bo này Ủa không Thôi đập trứng luôn anh em ạ Đập trứng luôn đập trứng luôn đập trứng luôn Rồi Kịp kịp kịp kịp kịp kịp kịp kịp Rồi anh em yên tâm Kẹp gót vào rồi Con ách nó sẽ hú liên tục hai gót là hú liên tục đấy anh em ạ hai gót là sẽ hú liên tục yên tâm Mày chọc vào đây Ui rồi ôi anh em nhìn kìa Làm gì có cửa hú liên tục đấy Hú liên tục thật đấy anh em ạ Hú liên tục Hú liên tục Đấy trói liên tục luôn Ui phản kinh không kìa anh em kìa Phản kinh chưa kìa Ui ôi, ôi chiến binh bất tử đéo mất máu luôn anh em ạ Máu đầy ạc luôn Hết game máu vẫn đầy luôn Sợ thật Aquaman này mua không Bây giờ kiếm con uh, Aquaman lên 3 sao nữa nhở Sói có lên 3 sao nữa không Tầm này tôi nghĩ là tôi cũng chả cần phải up 3 sao nữa đâu Bởi vì như này tôi nghĩ là thẳng đấy, vẫn thẳng Trừ khi là đối thủ ra con Dash Spirit Ra Dash Spirit thì còn hơi sợ Đứng ở đây một mình anh bảo kê luôn Đứng lên phía trước luôn Bao nhiêu cái con bít nó dồn đam vào người con ách cuối cùng không mất một giọt nào luôn anh em ạ. Căng không? Ôi anh em nhìn kìa. Trông nó phản kìa. Ôi ôi đấm vào tự chết thôi bạn ơi. Đâu đâu solo, đây là cái màn solo. Đây là cái màn solo. Ôi rồi. Ui rồi. Không ăn thua. Rồi. Cho comment Được rồi Ui đây rồi Ui lại đùm này Từ nha Bán con này đi Rồi nuôi Bây giờ nuôi 4 tiền rồi Tầm này nuôi gì một tiền nữa đâu Lên 10 rồi nuôi con Doom 3 đi Cho Doom 3 đấm nhau ấy Lên Doom 3 này Xong rồi lên uh, thêm con Con con con God of War lên 3 sao nữa anh em ạ Trận đấu này chắc là còn kéo dài đấy Bởi vì là mỗi lần lọt có mỗi con Nhưng mà tôi nghĩ là tôi vẫn thắng thôi làm gì ở cửa bạn ơi à nó đéo bao giờ nó đun vào con con con người của tôi luôn nó kẹp đun vào nhưng mà nó toàn đun vào các cái con khác anh em ạ hay quá ui phản căng quá anh em ơi nhìn đam của con ếch kìa đam con ếch ách cũng được tới tới sáu nghìn rưỡi đam ấy chứ căng ấy chứ round này đẩy tận 16 máu anh em ạ Wow Trời rồi sói này Lên được con sói lên ba sao nữa không nhỉ Ui, được đấy Rồi hai con sói nữa hai sói nữa thôi anh em ơi trời bài này quá căng khỏe quá anh em ơi bây giờ cần cái giáp giáp cuối nhở giáp xương nữa là xong nhở Tao phải lấy, lấy giáp xương hay giáp băng lấy giáp băng cuối hay là giáp xương thực ra là lấy cái cả hai đều ngon đều ngon luôn đấy nhưng mà nếu mà ưu tiên thì vẫn lấy giáp xương thì ngon hơn chứ nhở tôi sẽ lấy cái giáp xương tăng tốc đánh của đồng đội với là giảm tốc đánh của đối thủ đã gậy như ý đi không lấy cướp điên đâu lấy gậy như ý ui rồi chỉ có giáp băng thôi nhưng mà thôi cũng được đấy thực ra giáp băng vào tỏa phát là hú luôn cũng ngon rồi thôi xong rồi lốt rồi anh em lốt chén thôi đây rồi, khan ba đây rồi anh em ơi. Kiếm nốt con khan ba nhỉ. Round này chắc nó chưa đi đâu nhỉ. 13 màu có đi luôn không? Nhưng mà không kịp anh em ạ. Thôi để round sau nhá. Round này mà nó chưa đi thì round sau xả hết tiền kiếm lốt con sói con khan ba. Đấy. Ơ nhưng mà round này nó thua luôn thì sao nhỉ? Ừ thì chịu thôi Bởi vì bạn quá yếu <laughs> Yếu quá thì biết làm nào Thôi được rồi vào đây bạn ơi Vào đây vào đây vào đây bạn ơi, vào đây bạn ơi, vào đây bạn ơi Như nào, như nào, như nào, bị cấm đánh lâu quá Ui rồi ôi, thế vớ vẩn là đi luôn đâu này không? Ờ, không, không, không, không, không, không Nó bật lại rồi, nó bật lại rồi anh em ơi Thôi chết rồi, con ách của tôi Ui, nhưng mà phản chết kìa Ách của tôi phản chết luôn con, con ấy anh em Hú liên tục, hú liên tục Bây giờ nó là 8.400 đam anh em ơi Đam nó to lên bởi vì là nó có thêm cái giáp băng Đây rồi, thôi lốt nha, lốt nha anh em nhá, lốt lốt Chen cuối, chen cuối, chen cuối, chen cuối, chen cuối chén cuối anh em ơi chén cuối nhanh nào nhanh cái tay nào nhanh cái tay nào ủa khan khan khan khan một con khan nữa đây rồi unicorn khan cho xin con khan à đây rồi ui rồi đủ rồi anh em ơi khan ba sao chuẩn luôn chuẩn luôn vừa tròn 7 giây đấy trò chơi kết thúc rau này ba máu thì lọt một con là chết và chắc chắn là lọt một con rồi anh em Round này thì làm sao mà có thể là mà sống sót được với cả cái con ách ở đây Ách của khan ba nữa Ui nó hú liên tục anh em ạ Hú liên tục Mẹ cứ đấm vào là chết luôn thế này thì, thì căng quá nhờ Hấp tinh đại pháp có khác Phản phát chết luôn Hôm trước thì nhân vật chính là Túc Thánh Phòng đấm phát chết luôn Hôm nay thì coi như là vua lì đòn Hấp tinh khổ dâm đại pháp <laughs> Tôi nói thật trận này có rất nhiều thằng đối thủ chắc nó phải sốc tâm lý anh em ạ Sốc tâm lý như sốc phản vệ luôn Ai đời trông gặp đối thủ xong rồi đấm con mũi con ếch Nhìn vào cái con ếch hóa ra là cái con ếch nó cầm đồ <laughs> Không giết nổi con ếch Nhất là cái thằng Goblin ấy Nhìn cái thằng Goblin kiểu bất lực vãi đái luôn ạ Nào là là là là Secret Lancer 2 sao Ngộ không 2 sao Dark Spirit cũng phải ngậm ngùi ra